Chúng ta cùng đi vào cái dạng toán đầu tiên, dạng toán số 1 này. Xác định dấu của các giá trị lượng giác. Đây là dạng toán rất là dễ thôi. Thì các em chú ý ở đây. Đối với cái dạng toán này thì uh, nếu như chúng ta gặp trong đề thi thì nó sẽ xuất hiện ở những câu trắc nghiệm nhé. Ví dụ đầu tiên của chúng ta này. Điểm cuối của cái góc lượng giác alpha ở góc phần tư thứ mấy nếu cốt của alpha bằng căn bậc 2 của 1 trừ đi sin bình phương alpha. Thì ở đây ờ, đề bài cho chúng ta bốn đáp án để chúng ta lựa chọn này. Ok chưa các em? Bây giờ chúng ta sẽ biến đổi nhá. Thì ở đây các em để ý này. Ờ, trong các bốn công thức uh, lượng giác cơ bản ấy thì chúng ta có công thức đầu tiên là gì? Sin bình phương alpha cộng cos bình phương alpha bằng bằng 1. Vậy thì khi đó 1 trừ sin bình phương alpha sẽ bằng là bằng cốt bình phương alpha đúng chưa? Và chúng ta đưa cái cốt bình phương alpha đó ra ngoài căn bậc 2 và chúng ta so sánh nữa thì chúng ta sẽ tìm ra được. Đây, ví dụ số 1 này. Ta có này. Căn bậc 2 của 1 trừ đi sin bình phương alpha. Đúng không? Sẽ bằng là căn bậc 2 của cốt bình phương alpha. Và đưa ra ngoài căn bậc 2 thì nó sẽ là dấu trị tuyệt đối trị tuyệt đối của cos alpha mà theo giả thiết thì cái căn này là bằng bằng cos alpha bằng cos alpha đúng không vậy thì điều này xảy ra khi và chỉ khi cos alpha thế nào nhỉ điều này xảy ra khi và chỉ khi cos cos alpha là phải lớn hơn hoặc bằng không đúng chưa bằng không cũng được lớn hơn không cũng cũng được nhưng không được nhỏ hơn không đúng không nếu như nhỏ hơn không đưa ra sẽ là trừ cốt alpha các em hiểu không vậy thì cốt alpha dương cốt alpha dương vậy cung alpha sẽ thuộc góc phần tư thứ mấy thứ nhất là góc phần tư thứ nhất và thứ hai là góc phần tư thứ tư bên phải đúng không cốt dương là bên phải còn âm là bên trái sin dương là phía trên còn âm là phía phía dưới đúng chưa từ đây chúng ta suy ra alpha uh, điểm cuối của cung alpha ở góc phần tư thứ một là 4 ok chưa vậy thì trong bốn đáp án này chúng ta thấy có đáp án D là là chính xác và chúng ta chọn đáp án D Xong chưa các em? Đấy là ví dụ đầu tiên. Tương tự như vậy